tìm hiểu về thế nào là mặt trụ đây em hình dung này nếu cho không gian mà cho đường thẳng delta một đường thẳng L đây là L này à, nó song song với lại delta và cách delta một khoảng không đổi là R Đấy. ta tiến hành quay cái đường thẳng l này quanh trục delta thì ta sẽ được tạo thành một cái gọi là mặt trụ đây em ghi cái định nghĩa này vào nhá nhắc lại này trong không gian mà cho đường thẳng delta là đường thẳng cố định. Ờ, có một đường thẳng L song song với lại delta và cách delta một khoảng không đổi là R. Mặt tròn xoay sinh nhân bởi đường thẳng L khi quay quanh trục delta được gọi là mặt trụ tròn xoay hay đơn giản ta gọi đó là mặt trụ. Rồi, chúng ta chú ý các thông số này Delta này gọi là trục của mặt trụ. L được gọi là đường sinh của mặt trụ và R là bán kính của mặt trụ. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần thứ hai đó là khái niệm về hình trụ và khối trụ. Trước tiên chúng ta cùng hiểu ờ, cùng tìm hiểu thế nào là hình trụ. Đây nhá. Đây là người ta cho một cái mặt trụ cho trước cái mặt trụ có uh, trục là delta, yeah. đường sinh là L và bán kính đáy là R thì bây giờ người ta tiến hành cắt cái mặt trụ này bởi hai mặt phẳng p và p phẩy hai mặt phẳng ừ, p và p phẩy là song song với nhau và cùng vuông góc với đường thẳng delta Đấy. đây thì chúng chúng ta thấy là ừ, mặt phẳng p và p phẩy sẽ cắt cái cái mặt trụ tạo thành hai cái thiết diện đó chính là hai hình tròn tâm O bán kính R và tâm O phẩy bán kính R phẩy. Đấy. Như vậy là khi đó cái phần mặt trụ bị giới hạn bởi hai cái mặt phẳng P và P phẩy cùng với hai cái hình tròn tâm O bán kính R và hình tròn tâm O phẩy bán kính R được gọi là hình trụ. Được chưa? Chú ý là cái hình trụ và mặt trụ khác nhau nhé. Mặt trụ là nó là cái mặt nó không có giới hạn, còn hình trụ nó sẽ giới hạn bởi là mặt trụ này, đúng không? Giới hạn bởi hai cái mặt phẳng P và P phẩy. Không hiểu chỗ nào. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các thông số của nó khi đó này ta chú ý này ô ô phẩy sẽ được gọi là chiều cao của hình trụ ô phẩy sẽ bằng h à, đường tròn tâm ô bán kính r và tâm ô phẩy bán kính r phẩy gọi là hai đường tròn đáy của hình trụ và r chính là bán kính của hình trụ em hình dung này đấy bc bc và AD thì đều bằng L được gọi là đường sinh của hình trụ.